Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Lên thì uh, hôm nay giới thiệu đến cho bà con cái dòng sản phẩm máy uh, ờ, uh, ờ, tốt lạc, tốt đầu phẩm cải tiến đời mới. Thì uh, đến với cái đời mới này thì bà con uh, sử dụng để mình tốt lạc, tốt đầu phẩm thì nó sẽ thứ nhất là nó máy nó êm hơn cái đời trước và thứ hai là cái mức độ sạch của lạc thì nó sẽ được uh, tốt hơn uh, so với những cái đời cũ trước đấy. Đấy thì do là máy được thiết kế lại cũng như là có cái có một số cái cải tiến mới như là uh, về hệ thống quạt gió cũng như quạt bụi với thứ hai là uh, về các hệ thống ờ, sàng sảy nó cũng khác những dòng đời cũ rồi đấy thì uh, sau đây sẽ giới thiệu ký cho bà con luôn về uh, cái máy tốt lạc tốt độ phộng đấy thì uh, trên này là hai con máy đã lắp sẵn motor rồi còn đây là phần khung này đấy thì uh, tôi sẽ quay con này dưới này cho nó thoáng cho nó rộng hơn thì bà con sẽ dễ nhìn hơn máy với cơ cấu buồng gió cũng như là buồng đập thì nó hầu như là giống con máy trước thì có hệ thống gió thì nó sẽ được uh, chia lại làm lại thì đây thì ngay trong cái phần ờ, khi mà lạc nó ở nằm trong nằm ở trong cái phần uh, ở cái phần uh, buồng của lạc nó đập xuống là nó được thổi ngay ra ngoài này luôn chứ nó không phải là thổi lên cái đường mà lạc nó rơi xuống dưới này đấy thì nó sẽ tránh được cái việc mà có những cái hạt những cái hạt lạc mà nó cái lực gió nó khỏe quá nó thổi bay những cái hạt lạc uh, nhỏ đi và thứ hai là khi mà nó giữ ở trên này thì những cái phần bụi nó sẽ không bị rơi xuống dưới này quá nhiều và lạc lạc sẽ nó sau nó sẽ được sạch hơn đấy cũng như là cái phần ờ, sàng rung sàng rung thì bà con có thể chú ý kỹ là uh, trước cái sàng rung nó sẽ được đặt trên một cái thanh và nó bập bên chứ nó không phải là uh, dịch chuyển tình tiến như thế này dịch chuyển tình tiến uh, nó, giờ cái đời mới này nó thiết kế là cái sàng này nó nằm trên phần hai cái trục và nó được di chuyển từng tiến uh, tiến lên và lùi lại Đấy, chứ nó không phải là kiểu bập bênh như hồi xưa bập bênh như hồi xưa thì nó sẽ không được uh, lạc nó sẽ không được đều cũng như là sảy nó không được sạch còn cái này sẽ cường tiên tiến thì nó sẽ được sạch hơn đấy, và được tốt hơn là những cái cải tiến mới thứ nhất là sàng rung và thứ hai là phần quạt gió đấy còn bên này là cái phần uh, cải tiến uh, cũng cực kỳ là là là, là mới mẻ này đây là cái phần chân đế nó không còn là cái phần chân đế uh, rời ở phía ngoài và khó lắp đặt nữa thì ngay nay nó rời sang một phần một bên máy cũng như là có phần tay cầm cũng như để tăng giảm dây cu loa thì bà con thay thế lắp motor nó cũng dễ hơn và cũng như là lắp động cơ đấy nó là một cái phần bể đỡ nó chạy ra bên ngoài luôn thì máy nó sẽ không ờ, gặp cái hiện tượng rung lắc quá nhiều đấy và bà con khi mua về thì bà con ờ, lắp nó cũng dễ dàng hơn Máy thì uh, do cái phần chân đế nó được uh, hàn sắn cũng như là được uh, chế tạo sắn rồi nên là cái phần bề dài của máy nó sẽ tăng lên. Đấy, trước thì máy thì nó dài khoảng độ tầm uh, uh, 70 phân thôi thì bây giờ nó tăng lên hơn khoảng độ tầm uh, 30 phân nữa thì nó dài khoảng độ tầm uh, 1 mét. Đấy là tính từ cái phần chân đế bên ngoài cho đến cái phần máy bên trong nhưng mà trọng lượng thì nó cũng không lên nhiều đâu tại vì là cái phần chân đế này nó chỉ rời cái phần chân đế ra thôi chứ máy thì tất cả các cơ cấu thì nó giữ nguyên nên là trọng lượng nó không ờ, tăng lên quá đáng kể nên là bà con cực kỳ yên tâm thì mình vẫn có thể di chuyển di chuyển lại được à, mà không phải lo về vấn đề là là là nặng quá và không ờ, không thể mang vác đi được đấy còn à, đây thì máy nó có trên này thì có hai cái máy nó lắp sẵn motor rồi đấy, đi theo máy thì nó sẽ kèm theo một cái dây cu loa như thế này Đấy. Thì bà con chú ý là nếu như mà về mình lắp ờ, motor vào thì sẽ có một cái dây ờ, từ bully motor này Nó đi lên cái phần ờ, bully lớn này và đi qua cái phần bully quạt gió Đấy, trong phần quạt gió này nó sẽ có ba cánh quạt Đấy, ba cánh quạt trực tiếp nó thổi cái phần gió ra và thổi những cái phần lạc cũng uh, thổi những cái phần mà bụi lạc các thứ đó đi Đấy, bầu gió cực kỳ lớn thì nó sẽ thiết kế cho những cái phần uh, uh, nó sẽ thổi uh, bụi nó hiệu quả hơn chứ nó không giống như kiểu mà uh, những cái phần quạt gió của máy tút lúa thì nó là hạt lúa thì nó nhỏ hơn nên là bà con sử dụng thì phải căn chỉnh cái độ gió nó cực kỳ chính xác còn đối với lạc thì do hạt nó to nên là bà con uh, có thể sử dụng cái lực gió lớn để đẩy hết những cái phần bụi đi thì hầu như khi mà lạc ra thành sản phẩm của bà con rồi thì nó sẽ đến uh, 70 đến 90 phần trăm rồi thì bà con uh, làm nó cực kỳ yên tâm đấy còn thiết kế ờ, mới như thế này thì máy sau nó êm ái hơn đấy, công suất một ngày thì bà con làm thì uh, mình có thể thiết kế hai người đấy mình bỏ vào uh, luồn vào từ trái qua từ bên chỗ phải qua uh, bên trái như thế này bên trong thì nó có hai phần uh, đập đấy, mỗi guồng đập thì nó sẽ có bốn răng bốn răng được uốn uh, uốn bắt cong như thế này đấy và bên này có thiết kế một cái phần ờ, thân chấm như thế này thì bà con khi mà sử dụng mình gài lạc đến đây thì là sẽ là có cái điểm dừng ở đây còn nếu như mà đi vào phần bên trong này thì là sẽ không có không có cái phần răng đập thì nó sẽ không đập lạc xuống được thì đây là thiết kế để bà con khi sử dụng nó chặn ở đây là cho lạc nó rơi xuống đấy chứ không phải là hàn vào để à, lối hay gia cố đây là tên nó là một tính năng để cho bà con khi mà mình gài cái ờ, thân cây lạc vào đây thì nó sẽ dừng ngay ở đây luôn để nó đập hết ờ, một trăm phần trăm cái phần lạc của bà con rơi xuống còn khi uh, hai cái phần cùng đập này nó sẽ được thiết kế là sẽ, nó không không không khít vào nhau đâu thì như thế nó sẽ làm ờ, vỡ mất cái hạt lạc Đấy, thì nó được tính toán là làm xen kẽ nhau cũng như là uh, có cái đầu hổ nhất định để cho cây uh, hạt lạc nó được đập xuống chứ nó không uh, bị kẹt ở hai phần đấy thì bà con có thể chú ý là cái phần bắn răng này đấy, có hai cái phần bắn răng này nó sẽ tính toán cũng như là nó giữ đúng cái phần uh, và giữ đúng cái phần ờ, hai cái phần ờ, góc của cái phần quần ờ, đập này chứ nó không bị xe dịch trong quá trình bà con thay dây cu loa hay là bà con tháo máy thì vô cùng yên tâm đấy sảng sảy cũng như là các thứ thì sau đây sẽ cắm điện vào cho bà con cùng xem uh, uh, hoạt động mới của cái sàng cũng như là cái độ ồn của máy như thế nào máy hoạt động ờ, cực kỳ là với cơ cấu mới này thì hầu như cái sàng nó hoạt động ờ, rất hiệu quả luôn thì nó sẽ tăng lên cái phần ờ, sàng sảy cho bà con lên 50% so với những cái, cái phần sàng trước sàng trước thì nó sử dụng cơ chế bập bên thì hầu như cái lạc của bà con là nó hay bị mắc ở phía trong cũng như là những cái phần sàng sảy này nó không không không không sảy được hết cái phần đất đá bên của của của cái lạc nó bị lấn vào đây Đấy à, thì bà con có nhu cầu mua cái máy à, tuốt lạc tuốt đầu phộng à, đời mới thì có thể liên hệ bên à, điện máy cường lên địa chỉ à, 36 cô điển à, a xóm bảng tứ hiệp thanh trì hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây à, 0962 133 858 để được à, tư vấn và báo giá cụ thể về từng sản phẩm Đấy, rất là cảm ơn Đấy, nếu cho bà con nào có motor rồi mình có thể mua khung về để uh, lắp uh, motor vào để sử dụng được luôn Đấy, rất là cảm ơn